Xin kính chào toàn thể quý đầu tư. Tuần qua là một tuần biến động khá khó của cậu vàng. Cậu vàng đầu tuần thì giảm xuống sát vùng 1008, sau đó đi lên rất là mạnh mẽ trong ha 3 phiên tiếp theo. À, chạm đỉnh vùng 1875, sau đó điều chỉnh sâu xuống vùng 1840 và đóng cửa 1856. Thực ra với cái giá đóng cửa 1856 này thì đây là một giá đóng cửa rất khó. Nó không thể hiện được xu hướng. Nếu cậu vàng đóng cửa trên 1880 ờ, thì lúc đó nó sẽ thể hiện cậu vàng sẽ tiếp tục hướng lên test trên vùng 1009 thậm chí test lại cái cạnh trên của chen là tầm 93540. Ngược lại nếu cậu vàng đóng cửa dưới 1008 nó sẽ thể hiện xu hướng là cậu vàng sẽ tìm đến vùng 187x. Nhưng với việc cậu vàng đóng cửa luôn ở cái vị trí 1856 này ờ, ngay sát MA200 đấy trên chat uh, daily và cũng khá gần với MA200 trên chat H4 nó đang thể hiện cái sự lưỡng lự của cầu vàng để giải thích cho điều này thì chúng ta xét về cái yếu tố thông tin tuần sau chúng ta cũng có thể giải thích được trước khi đi vào phân tích kỹ thuật cầu vàng tuần này tôi sẽ điểm qua tin à, tuần sau thì trong tuần sau chúng ta sẽ có những tin gì ngày thứ hai chúng ta không có thông tin gì quan trọng cả ngày thứ ba ở à, Mỹ thì chúng ta chỉ có thông tin là niềm tin tiêu dùng là khá quan trọng nhưng mà nó cũng không không ảnh hưởng quá lớn ảnh hưởng lớn nhất sẽ là ngày thứ tư đêm ngày thứ tư Đấy. À, vào lúc à, buổi tối ngày thứ tư thì đầu tiên chúng ta có đơn đặt hàng hóa lâu bền và đơn đặt hàng hóa lâu bền lõi lúc 8 ờ, giờ 30 tối sau đó lúc 10 giờ 30 tối thì chúng ta có là dự trữ dầu thô quan trọng nhất sẽ là lúc 2 giờ đêm đêm ngày thứ tư dạng sáng ngày thứ năm khi đó chúng ta sẽ có cuộc họp FOMC đây là cuộc họp đầu tiên trong năm 2021 của Fed thứ hai là lãi suất thì nhiều khả năng Fed không thay đổi gì vẫn sẽ tiếp tục duy trì trong ngưỡng là 0 đến 0,25 tuy nhiên à, cuộc họp đầu tiên này của Fed thì nó sẽ đánh giá cái chính sách tiền tệ trong cái quý 4 vừa rồi và định hướng chính sách tiền tệ quý 1 nên nó rất quan trọng cái chính sách này thì sẽ được uh, thể hiện trong cái FOMC uh, à, confession đấy tức là cái biên bản đánh giá về nền kinh tế cái này thì nó sẽ nó sẽ khá quan trọng nó sẽ cho chúng ta cái nhìn về về tờ, đánh giá về cái chính sách tiền tệ của Fed và nền kinh tế quý 4 và gợi mở cái chính sách áp dụng trong quý 1 cũng như trong năm 2021 cái này thì nó rất quan trọng Đó. và trong tuần sau dự kiến là cái FOMC này nó sẽ là cái ảnh hưởng chính đến biến động của cậu vàng việc cậu vàng lên được đến vùng 1 94x hay cậu vàng tụt xuống dưới 1008 hay không nó phụ thuộc toàn bộ vào cái ờ, thông tin trong cuộc họp FOMC này vào ngày thứ năm thì chúng ta cũng có thông tin rất quan trọng nữa đó là cái GDP quý 4 của Mỹ quý trước thì chúng ta biết đấy Mỹ có một quý tăng trưởng gọi là rất là mạnh siêu mạnh 33,4% và GDP quý 4 thì dự kiến 4,2% kết quả cuối cùng của GDP nó sẽ cho chúng ta cái đánh giá về sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ à, và bên cạnh đó thì cái, số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp này cán cân thương mại này à, nói chung là ngày thứ năm là ngày tràn ngập tin từ đêm thứ tư đến ngày thứ năm nhá còn đến ngày thứ sáu thì gần như chúng ta lại không có thông tin gì quan trọng nữa những thông tin như là PMI Chicago hay là doanh số bán nhà cũ đã qua sử dụng hay là niềm tin tiêu dùng thì nó sẽ nếu trong một tuần bình thường thì nó sẽ là quan trọng nhưng trong tuần này thì nó sẽ bị lấn át bởi cuộc họp FOMC và bị lấn át bởi thông tin GDP quý 4 của Mỹ. Do vậy chúng ta đặc biệt chú ý đến giao dịch à, đêm ngày thứ tư và ngày thứ năm. Đó sẽ hai ngày nó sẽ có xu hướng rất là mạnh và đây lại hai ngày cuối tháng bạn nhé. À, ngày 28 đêm 27 và ngày 28 thì nó cũng là cây nến đóng nến tháng do vậy nó sẽ ảnh hưởng khá lớn đến xu hướng của tuần tới đó là về thông tin cơ bản bên cạnh đó thì chúng ta còn thông tin về covid tuần tới này chúng ta sẽ chào đón là 100 triệu người nhiễm ờ, covid và hơn 2 triệu người tử vong Đấy. Hiện nay thì với việc lo sợ về cái ờ, biến thể của Covid-19 ờ, lan rộng, rất nhiều nước đã siết chặt kiểm soát biên giới cái này thì nó cũng tạm thời thì nó chưa ảnh hưởng gì đến thị trường vì giờ thị trường đang quên covid đi nhưng nếu một lúc nào đó mà thị trường quan tâm trở lại đến dịch bệnh thì lúc đó nó sẽ ảnh hưởng khá mạnh đến diễn biến giá đấy thì chúng ta lưu ý đó là về thông tin cơ bản bây giờ chúng ta sẽ đi về phân tích kỹ thuật thôi chúng ta giao dịch ngắn hạn giao dịch trong ngày trong tuần thì chúng ta quan tâm đến phân tích kỹ thuật vì phân tích ờ, cơ bản nó phân tích dài hạn nó phân tích chen dài cơ mà chen dài chúng ta biết năm nay chen dài của vàng chỉ có dưới mua lên thôi Đấy. Ngắn hạn nhé Ngắn hạn thì ờ, từ đầu tuần cho đến cuộc họp FOMC thì chúng ta sẽ giao dịch cậu vàng trong cái biên độ tuần trước. Nghĩa là thế nào? Nếu cậu vàng test lên vùng 187x này, chúng ta sẽ bán nhé. Chúng ta sẽ dừng lỗ là 10 giá ở phía trên, tức là chúng ta sẽ canh bán đâu đó quanh 1875 cộng trừ, rồi chúng ta dừng lỗ quanh 1885 cộng trừ tùy theo chúng ta cộng trừ mấy đô chúng ta cứ thế mà chúng ta đặt thôi ngược lại chúng ta sẽ canh mua là quanh vùng một tám 18001805 ờ, này chúng ta dừng lỗ 95 là ok rồi một 1795 ờ, đó còn chốt lời các bạn cứ chốt lời tôi tầm 230 đô trong tuần tạm thời chúng ta đánh ngắn hạn như thế thôi còn lại chúng ta phải quan sát cái ờ, đêm ngày thứ tư của họp FOMC xem là chính sách của Fed có gì thay đổi không từ đó thì chúng ta mới đưa ra quyết định nha chúng ta đưa ra quyết định giao dịch trong những ngày sau đặc biệt lưu ý là trong những ngày cuối tháng các bạn lưu ý nhé thông thường rất có thể thành quả đánh trong tháng sẽ bị đánh bay bởi hai ba ngày cuối tháng nên nếu mà bạn nào mà ít kinh nghiệm thì các bạn cũng có thể chọn phương pháp là nghỉ giao dịch trong mấy ngày cuối tháng là cũng không có vấn đề gì tức là chúng ta chỉ giao dịch đến ngày thứ tư thôi hết ngày thứ tư từ ngày thứ đêm ngày thứ tư đến ngày thứ năm chúng ta không giao dịch nữa đấy cũng là một lựa chọn thông minh ok đó là về cậu vàng nhé ngắn hạn cậu vàng trong tuần thì tôi đưa ra như vậy thôi còn đâu sau cuộc họp MC nếu mà kỹ thuật thay đổi thì tôi sẽ update trên group Telegram thứ hai chúng ta sẽ quan tâm đến là chứng khoán Mỹ thì như các bạn biết chứng khoán Mỹ vẫn tiếp tục chạy trong cái kênh giá song song này chưa hề có dấu hiệu breakout xuống tất nhiên là khi chạy rích rác trong kênh giá song song này nhìn thì cảm giác là lên nhưng thực ra lên rất là ít mua lên rất là khó có lẽ cho chứng khoán Mỹ chúng ta sẽ chờ đợi một đợt chứng khoán Mỹ breakout xuống khi nào phá cái cạnh dưới này đó tùy theo điểm phá thôi trong tuần thì sẽ là 30.000 300 hay 30.400 nếu khi nào đóng cửa phía dưới tầm đó thì chúng ta mới vào lệnh sell đấy, còn tạm thời có lẽ chúng ta đứng ngoài làm quan sát viên sẽ phù hợp hơn đấy là Dow Jones Dow Jones như thế nào thì Nasdaq với S&P 500 chắc động gần tương tự thôi đây Nasdaq thì nó còn vượt lên cơ chưa hề có dấu hiệu dừng do vậy Nasdaq thì chúng ta tránh nhá Đấy. S&P 500 thì cũng tương tự như vậy nói chung Dow Jones đang rõ hơn cái xu thế Dow Jones chúng ta sẽ bám sát vào Dow Jones thì có lẽ tuần sau Dow Jones cũng sẽ ngóng FOMC thôi và nó sẽ quyết định xu hướng trong tháng tháng kế tiếp chúng ta chờ đợi quan sát kỹ cái vùng đó tốt nhất là chúng ta đợi breakout nhé breakout cái ờ, kênh tăng giá này thì chúng ta vào lại đối với dầu Dầu thì à, hai tuần liên tiếp đóng cửa ở phía dưới MA200. Mặc dù trong tuần có thời điểm dầu lên đến 54 nhưng tiếp tục đóng cửa phía dưới MA200. Hai cái nến này tuy lưu diêu nhưng nó đang thể hiện cái sức mạnh của MA200 rất là mạnh và rất nhiều khả năng dầu sẽ đảo chiều từ đây đi xuống. Đấy, dầu sẽ đảo chiều từ đây đi xuống. Do vậy, rõ ràng với dầu tuần trước tôi vẫn khuyến nghị các bạn ấy, bán tại đỉnh cũ và dừng lỗ thì các bạn mà tham gia bán ở vùng 53554 thì chúng ta cũng chốt lời được hai ba giá thôi hai giá tuần tới cũng vậy chúng ta tuyệt đối là vì giá dầu có xuống đi xuống thì hoàn toàn chúng ta cứ dừng lỗ phía trên cái đỉnh cũ là được đấy cái đỉnh cũ là 54 chúng ta dừng lỗ năm là được còn các bạn chịu được dừng lỗ đâu thì các bạn bán điểm đó bạn nào chịu dừng lỗ giá rưỡi thì chúng ta bán ở 53 chịu dừng lỗ một giá hay bán 535 nếu có giá đó kiểu như vậy xuông chung của dầu các bạn có thể chấp nhận bán ngắn hạn thì dầu sẽ hướng về vùng giá 47 nhá còn xa hơn thì có thể đi về vùng giá 43 Đấy, các bạn cứ nhớ là bình tĩnh như vậy đối với uh, tiền tệ thì euro euro đã thể hiện cái xu hướng xuống tuần trước tôi đã nói đấy euro chúng ta canh mua cái chen này chúng ta canh mua nhưng rõ ràng là nó không tới tuần qua thì chúng ta kỳ vọng là euro sẽ quay về về vùng giá 119x nhưng nó không tới nó chỉ đến vùng giá 12050 thôi đấy tuần tới nếu euro quay lên thực ra bán euro thời điểm này thì cũng không hợp lý lắm nhưng ngược lại là nếu nó quay lên đỉnh cũ thì chúng ta cứ bán thôi trong biên độ đỉnh cũ 1.2320 2330 ờ, chúng ta bán và chúng ta dừng lỗ 560 pip ngược lại trường hợp nó xuống thì chúng ta vẫn canh mua thôi nhưng lần này điểm canh mua được đẩy lên cao hơn nhé chạm nó sẽ đâu đó quanh là 1.1980 1.2 nhé chúng ta cứ mua vào dừng lỗ 560 pip còn chốt lời thì 150 200 pip thế thôi u cạc thì chúng ta chỉ canh bán thôi chúng ta đợi nếu giá test trở lên cái vùng cạnh trên của chen này chúng ta bán nhé 1.3 nhé quanh 1.3 chúng ta bán chúng ta cũng dừng lỗ 560 pip còn chốt lời 2300 pip AU AU thì tuần trước chúng ta khuyến nghị bán giá lên sát điểm bán thôi đấy 0.7780 chúng ta bán tại 0.78 ờ, cách 20 pip tuần này thì AU chúng ta cũng tiếp tục canh bán quanh đỉnh cũ và dừng lỗ trên đỉnh cũ Uzi thì có lẽ chúng ta không nên giao dịch bởi vì Uzi biên độ nó khá là thấp tôi vẫn nói từ trước đấy Uzi chúng ta không nên giao dịch nhé đối với ờ, đồng GU GU thì hiện nay nó đang thể hiện xuống lên xuống lên khá rõ đấy do vậy chúng ta canh test xuống thì chúng ta mua lên thôi chứ chúng ta sẽ không ờ, bán xuống đối với GU nhé đây GU thì hiện tại nếu mà trong theo cái kênh giá này nếu nó xuống thì đâu đó quanh 1 3400 cộng trừ chúng ta mua nhé chúng ta dừng lỗ GU tầm 60 pip còn chốt lời thì rơi khoảng 200 pip GZ cũng tương tự GU thôi chúng ta canh mua thôi nhưng GZ điểm mua nó khó hơn Đấy. có lẽ chúng ta canh biên độ điểm mua trong tuần ờ, tuần trước đây quanh 140.4 GN GN chúng ta không giao dịch nhé GAUD cũng vậy đó là toàn bộ cái ờ, nhận định thị trường vàng tiền tệ forex của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm à, chúc quý đầu tư có một à, tuần giao dịch thành công quý đầu tư lưu ý nhé tuần này là đêm thứ tư dạng sáng ngày thứ năm ngày thứ năm sẽ là tuần thông tin mạnh cũng là tuần cuối tháng rất nhiều khả năng có thể nhà cái cạn thông tin và đánh hơi láo đấy nên nếu bạn nào mà ít kinh nghiệm thì các bạn chỉ giao dịch đến hết thứ tư thôi còn bạn nào nhiều kinh nghiệm thì cứ giao dịch thôi chúc quý đầu tư một tuần giao dịch thành công